các bạn ơi hôm nay có một người nổi tiếng đến mua đàn à, shop mình nè à. em là hậu hoàng đúng không em là chị của hậu hoàng nè nè hôm nay chị hậu hoàng đến mua đàn tại shop hoàng tiêu uh, tiêu nè rồi lựa đi em thoải mái nha lựa đàn à, đàn cũ là của em là bị chuột đái vô bị hư đúng không thôi em lấy đàn mới đi <laughs> thiệt đèn mới second hand Nhật Bản cũng mới vừa sách về đăng lên kênh YouTube á mà kênh YouTube ừ, không không không đông bằng kênh của em em về em đẩy bia cho anh luôn nha gì tiền đâu ra mua nói anh Hoàng giải quyết đi nè, đèn đây đèn mới second hand Nhật Bản không nè đó giờ cây chuột đái rồi cho nó đi luôn đi đổi cây khác đưa anh Hoàng giải quyết anh Hoàng sẽ xử lý cây đó nè em đánh kia bên đây nè cây này mà có điện dạ đó thấy chưa Thôi là có thầy dạy nhạc viện để dạy đàn cho các bạn luôn mua đàn ở đây là có đầy đủ tiện nghi hết bảo hành bảo trì trả góp 100% này là master rồi ừ. tại gia là hai tháng có hai năm buổi có nghĩa là cứ một tháng là đó tận nha mọi người giảm 10% cho anh em thiện chí cái mua cây đàn Roland này có chương trình dạy kèm tận nhà hoặc tận nơi, tận shop Các bạn <laughs> có thể lựa chọn Thoải mái luôn Ủa cái này nó có đèn màu luôn đẹp không? À, ờ, KR107 nha mọi người